bài đây các anh à, kiểm tra xong rồi anh em mình chơi kiểm tra đàng hoàng đi em ơi anh gì đấy ra đi mua ở đâu đấy bài đây mua đồ ngõ ngồi đâu kiểm tra kỹ vào thôi anh em mình xanh khoai các ông phải xác định rằng là đánh tất cả đây là xanh khoai hết chơi gì đây chơi cái mẹ gì chơi chúng mày đánh trước khi đánh thì nó nó đừng có dở cái trò gì nhá tao không nói đâu nhưng mà đến đến khi này, nó, nó trừ việc nó ra rồi thì rồi. tao không nói đâu anh nói đâu đấy. tiền không ra được khỏi đây đâu chứ không thể cầm tiền ra đánh cái gì đâu. anh được nhá, một triệu đi. Nó nhanh. Cả chiều à? Ừ. Tôi đây thật cho các ông tôi. Tụi bạc làng cũng đánh nhiều rồi, bạc ngoài xã hội cũng đánh nhiều rồi các ông phải chưa? Rồi. Không có vấn đề gì đâu. Còn anh em cả. Đang hoàng vào. Nói trước. giao đánh ở đây nhá, không được ẩm nhiều nhá. Không ẩm luôn đi. Không ẩm. Cái anh luôn. Cái anh luôn đi. Cái uh, nhường nhà sau rồi triệu thêm 2 triệu nhà kia đây có đánh đâu thì bỏ mà bỏ. anh thấy anh đánh 3 triệu luôn à bỏ chịu rồi anh thôi đây này ôi bắt đầu liêng ngay rồi à? sợ gì cho người ta ăn đi chứ còn gì bắt đầu từ thường liêng là đen lắm không triệu cúp đi rồi lộ rồi kệ đổi sau nó được đổi nhá nó chỉ thôi đánh luôn ui giời ơi đổi đây Nhà kia. đi một triệu bỏ rồi chỉ được 5 nước đổi được sao đi bao nhiêu ấy một triệu thêm triệu một triệu cân đúng không cần chưa biết bài chứ còn cần đấy thêm ba triệu triệu thêm, thêm mấy toàn đi ăn phải điểm đúng rồi điểm cái rất nhẹ mà không ăn được không người ta Dạ đây đấy nhà này cấy rồi cắt rồi cắt đi chia đi còn ai chưa vào gà mới đủ rồi đây em cái nhà này thường gà ở ờ, đúng rồi đúng rồi bốn nhà bốn triệu cái anh đi ra đánh luôn nhỉ Ui đi triệu bỏ gì đây gì đây gì đây thấy chưa đánh cho ông đánh đi bỏ đây đánh. bỏ thì để đánh đi còn đi hỏi người khác triệu thêm triệu cân nó ăn lâu rồi chín nhanh đây ông tám tám làm gì yeah. tám làm gì có phải không có điểm 8, đâu 8, đúng không? Đấy, 8, 8 này biết 8 gì không? 8 tổ 8 tiên. Tám mất 1 triệu đúng không? Ừ, 8 triệu là rẻ rồi còn gì nữa. Cốp. Chết. bọn nó chơi ẩm nó không thích lắm nhỉ ẩm ờ, khó hiểu lắm Ôi. một triệu đi một triệu bỏ một triệu thêm hai triệu bỏ một triệu thêm hai triệu à tổng ba triệu hai triệu lại thêm hại hai triệu đấy anh đi vâng chị tám đây cũng tám tám bảy rồi tao hát xô cơ ui đỏ thế à, bộ ui nhá thêm có hai triệu nó không đuổi nữa thì mình vẫn theo nghe là đen đấy nhở không quên phải tiền chứ ván nào luôn đấy cần gì được đánh là được rồi ra đi đúng rồi nó nhiều thế đóng hết cả một lít này một này hai ba bốn đủ rồi đúng rồi. đủ gà không ẩm đúng không à, đúng rồi không ẩm không cắt là không ăn được Được, cắt cho cầm đâu mà chơi đi cái đánh đầu tiên năm bảy tám ba cây thì đẹp hai chồng cho sướng ờ một khó hiểu em không không đấy không quen các anh đánh quen nên bắt này mà không lên được nữa thì thôi đèn thế nhỉ mấy mà em đánh, đánh đầu tiên là đánh bao nhiêu đánh bao nhiêu đánh đầu tiên đánh một triệu đúng không thì đánh bao nhiêu cũng được thoải mái Thôi bỏ đi Bỏ Cái đấy bình thường đây Em nghe đây Bỏ rồi Em Triệu thêm 1 triệu 2 triệu 2 triệu cân Chờ em tí không quay lại Chờ một tí Bao nhiêu cân? cân? Cân như 2 triệu quá rẻ luôn Không đuổi à? Không Đuổi đi 7 điểm đuổi em dê Ôi Bao nhiêu mà tiền đấy ba con năm ba con năm đùa thế nhỉ không đuổi đi một triệu nó thôi đang để câu thì người ta đuổi nghe có điểm nếu ăn được cày thật đùa tiền thế mày thế trả được cái miếng nào lên tám bảy điểm đang mong lên ờ, năm sáu bảy kia quá chán bán nó mà vỡ mồm luôn đi một triệu đây mấy là cân một triệu, triệu cân cân một triệu 1 thêm 2 à, 1 thêm 2 à 2 thêm 2 2 thêm 3 1 2 3 bỏ chịu 2 thêm 3 đấy Cái này chịu 2 thêm 3 kìa là ông 5 triệu cân đấy nhà kia ông rồi. nhà kia có thêm nữa không ông muốn thêm à nhà kia kìa từ từ đã tôi thêm hai mà tôi bỏ mẹ đi 8 điểm ông 3 triệu cân bật bằng 9 đây 9 ngay này này hai nhà chín này tỉnh đấy nhỉ ai thật tám nước đỏ lức người ta không theo rồi kìa quá đỏ chỉ nên thui bỏ rồi đỏ thật đấy bỏ chứ còn gì nữa gà đi gà đi gà đi gà đi này bao bôi luôn nhưng còn gì ai chưa thiếu gà có ai chưa vào gà không nhỉ đây. Rồi, thế nhà đúng, này, đây, nhà kia đúng rồi, tôi đã để ý rồi. Triệu cân. Đi bằng triệu. Ai đánh cái gì đánh đi. Triệu thêm 2 triệu. Rồi. Đi luôn đi. hai triệu cân. Cân người rồi. tám tám mình thua. tám gì đâu? Gì cơ? Gì cơ thua lật gà xong rồi ấy nhá gì cơ dạ. thua ui giời ơi lật pro cơ tám hơn luôn đây gà đây các ông ơi không cần bài điểm cao rồi gần hơn cái sơn à, ra đúng không đúng rồi đủ gà chưa đủ gà chưa đúng rồi đấy Trộn nhiều thế đưa, một cái đi đâu đưa một cái đi một triệu hai triệu ba triệu bốn triệu đủ đúng rồi chưa đi có ẩm đâu mà chưa nhá có được ẩm đâu mà lên đánh luôn à Hào luôn còn đánh luôn hôm nay có gì mà thở hồn hển đấy hào đóng hao hơn nữa sao hai phần ba nữa đừng đánh triệu rồi đi bằng một triệu à ừ. ok đi một triệu đầu cánh như tôi cái mà rất là bằng á triệu thêm triệu thôi à, cho nên mình bỏ rồi mình bỏ rồi nên mình bỏ bắt bằng 2 triệu thêm 3 triệu à lại như thế nữa toán nhà hảo tâm thế nhỉ lại còn như thế nữa 5 triệu cân này một này hai này ba này bốn này năm này thêm ba hai này ba thêm ba triệu thêm ba đầu à, bao nhau dễ đánh đấy nhà thêm ba luôn. Ui, Tôi thêm ba. Bỏ sáu điểm đấy con gì? một sáu điểm đánh gì? hai 6 điểm gì? 3 đây tám điểm có thêm cân không này. 1 Chả biết được. tám điểm bỏ luôn. Xem đếm đủ tiền đâu, 4, đủ cân đủ 5, thôi. sáu 6 triệu cân này. Thêm ba triệu. Rồi. thêm ba Thế thì mình bỏ thế này mình bỏ. Đâu sáu triệu cân đấy. Mất bằng đấy Bằng là yếu đuối à? Bao giờ 6 triệu mới 6 triệu mấy cân Cân à? Cân thôi Tôi 3 triệu cân đúng không? Ừ. này 2 này 3 này Thêm 5 triệu ừ. 2 Căng thế cả 3 này 4 này 5 triệu Của các ông tắt đấy Vào đây ăn Toán này chắc là không ai bị bận gì đâu nhỉ 5 triệu cân đấy Ở đây giao từ đầu rồi không không ai, không được ai, không ai được bịp rồi đúng không? Ừ. 1 anh em với nhau nói à, bị bị để tiền đấy mất về tay mất tay làm gì mình lấy tiền về mình có mất gì đâu mà cho họ mất tay 5 triệu cân này đúng không? Một. À có, ở ờ, đấy chứ Bao mấy là cân nhỉ? 5 là cân rồi đúng không? Ừ. Cái này Thế 3 triệu không? đúng 10 triệu thôi Cho người ta mượn đi nó giá gì đâu mà Sao người ta đưa lên cho Tiền hàng còn đầy nhà nó thiếu gì mấy ông thì vậy trong cờ bạc cái sợ mượn tiền cờ bạc không trả tôi mượn là tôi tôi, tôi đưa tiền cho à, ông đuổi mấy tôi thêm ba là tám triệu cân đấy là mười hai triệu lại mười hai triệu lại là mất 8 triệu ừ, đây cần thôi cần cần cần tôi mấy triệu nhỉ ông đuổi mấy tôi thêm ờ, ba thôi ba cân thôi một mượn tổng mười nhá ba cần sớm đấy thế tôi cần thêm được không của các ông tắt đấy đây này từ từ sáu nước ăn được à ừ. mười đi quy đi chứ nói còn mười đi quy nữa <laughs> ông này trả thằng này 10 triệu đi ăn thì trả đi giả dạ, làm sao đấy tiền đâu mà giả đi cân thì tôi đã cân rồi ông nhảy vào à, à, tám chín mười tôi còn định đuổi thêm này ừ, hai nhà tham cả ba bốn mẹ đẹp ba bạc mượn tiền đi cân rồi ông còn cân làm gì nữa cân như tám chín mười chả cân tôi đang mình đuổi thêm công ừ, đánh đánh đánh tụi với nhau à cái đoạn à, video dàn dựng vừa rồi ấy thì nó có hai ván bài nó kỳ lạ hơn một tí đấy là một cái ván bài là Rika mà úp bỏ ấy với lại một ván bài là ba bốn thì đấy là hai ván bài tượng trưng cho hai cái cách đánh bài khi mà sử dụng cái máy điện thoại đánh bài này tức là hai chế độ khác nhau ấy thì như các bạn đã biết khi mà sử dụng chiếc máy điện thoại đánh bài thì hiệu quả của nó là 100% rồi độ chính xác của nó là 100% tuy nhiên là ở clip này tôi không muốn giới thiệu cái độ hiệu quả của cái máy điện thoại đánh bài mà tôi muốn chia sẻ cho anh em về cái cách hai cái cách đánh bài tức là hai chế độ đánh bài khi mà sử dụng điện thoại này cái chế độ thứ nhất mà các bạn nhìn thấy ở trên ờ, màn ảnh ờ, khi mà ờ, lên được ván bài JVK mà chúng tôi úp bỏ đấy đấy là cái chế độ báo cho mình biết nhà nào cao nhà nào thấp ở trong cuộc chơi để mình lựa mình đánh thì ờ, ví dụ như ván bài là là mình biết là bài người ta cao hơn rồi thì mình có thể là lên liêng hay lên sáp với chăng nữa thì mình cũng bỏ đây này tôi sẽ để sang cái chế độ ờ, loa cho các bạn thấy cái cái cái ờ, cách thức nó báo như thế nào và nhắc lại các bạn biết là cái clip vừa rồi nó chỉ là clip dàn dựng thôi nhé chứ không phải là clip có thật đâu cho nên anh anh em tốt nhất là không được làm theo xem để biết thôi 2, 3, đấy ví dụ như là bài người ta trộn xong người ta đặt xuống như này hoặc là người ta bốc cái xong thì máy nó bốc cái xong thì máy nó báo là như nào thì mình làm như vậy máy nó báo hai ba đúng không tức là nhà số 2 và nhà số 3 cao nhất còn bài của mình thì là không không phải là bài cao nhất hay là, là, là mình có thể trộn bài lên thế này chẳng hạn này đấy thì mình bây giờ mình sẽ, sẽ đặt lại đây mình trộn hoặc là người ta bốc hai cây ra chẳng hạn đúng không máy nó báo là bốn một bốn một mình chia bài ra tức là nhà số 4 là nhà cao nhất đây một một hai